Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game tôi đây. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Anh em thân mến, đầu clip thì tôi xin được thông báo là bắt đầu kể từ cái clip ngày hôm qua nhá Thì là tôi sẽ quay trở lại với cả cái chuỗi series ra video của tôi là làm content theo yêu cầu Đấy, rất nhiều anh em yêu cầu và tôi vẫn chưa thực hiện được Chính vì thế tôi tiếp tục cái chuỗi ngày coi như là thực hiện những cái yêu cầu của anh em Đấy, mong rằng là anh em sẽ vẫn coi như là chú ý theo dõi những clip của tôi Biết đâu đấy lại cái clip tiếp theo tôi lại thực hiện cái yêu cầu của anh em nhá Và nếu mà anh em mà được thực hiện thì anh em sẽ là cái người rất là may mắn đấy 10 người yêu cầu chỉ chọn ra một người để làm clip Đấy Thế là rất là may mắn đấy anh em nhá Tỷ lệ không khác gì tỷ lệ coi như là đi thi học đâu Tỷ lệ trọi rất là cao Rồi <clears throat> đầu game thì thì thì, thì ra hai con ờ, heaven bomber này mà lên được hai sao thì rất là ok này con này mà lên được hai sao mà có đồ có thể đánh được chuỗi thắng luôn Đấy, không phải eco chuyện hôm nay chắc là cũng chơi gót thôi nên là sẽ lấy những cái đồ bắn trưởng đầu game anh em nhé tôi tôi rất là thích uh, chơi hệ bắn trưởng và thực ra ấy, là những cái yêu cầu anh em ấy mà nó liên quan đến những cái bộ bắn trưởng thì tôi vẫn là coi như là có một chút gì để tôi ưu tiên hơn bởi vì nó thuộc về cái thông thạo của tôi nó dễ chơi nó dễ làm clip Đấy, để ra được những cái gọi là siêu phẩm thì nó ờ, cần phải có một cái độ thông thạo nhất định ở trong mỗi một trận đấu. Thì thường là tôi vẫn thích là chơi những cái hệ bắn trưởng nó mãn nhãn hơn. Đấy, bùm bùm bùm bùm cái là có thể là úi rồi lừa rồi anh em ơi. <clears throat> Câu gấu vậy. Round vừa rồi thì lại không ra một cái con gì cả. Đấy, đồ này thì chưa có ma lăng. Hơi lừa một chút. Khả năng là không đánh được chuỗi thắng rồi Nhìn như này biết là nếu mà xác định là cầm một cái con gấu vào vứt vào trong như này là mất một slot rồi Thì đánh khó lắm Đấy thì câu gấu vậy Chơi câu gấu gọi là Bổ củi giữ máu Mà rất có thể ở trận đấu này cũng sẽ phải cô đấy Đồ này không chơi được rồi Nhưng mà cứ từ từ đã Chúng ta lốt cái rau quái cuối này xem là cái rau quái cuối nó có cái món đồ gì ngon nghẻ không Để đánh được chuỗi thắng không búa xét cũng ok nhưng mà búa xét thì lại không không chơi gót được ui rồi có ma lăng luôn anh em ạ à. thế tức là chơi bắn trưởng rồi đấy rồi Thôi rồi, chơi gì thì cứ từ từ đã Bây giờ uh, vứt tạm ba con uh, Goblin À chưa được Không được Nếu mà vứt ba Goblin vào ấy Thì Chúng ta cũng không có công nghệ bách từ từ đã anh em dễ bài lừa lắm goblin đầu game này dễ dễ bài lừa lắm anh em ạ cứ từ từ đã anh em chưa hai sao chưa ghép đồ vội anh em nhá chưa hai sao chưa ghép đồ vội đồ cứ để đấy từ từ từ tốn từ tính rồi Thôi nói chung ấy là round này là thắng rồi đấy Round sau hy vọng là lên được con Heaven Bomber lên 2 sao Sau đó thì là ghép xung kích đánh chỗ thắng luôn Đấy còn mà không lên thì từ từ nhá Ui rồi ôi anh em nhìn này Thôi xong rồi Bài ra linh tinh quá anh em ạ Bài ra linh tinh quá Chơi gì đây Không cái bọn này một sao thì không đánh được đâu Không đánh được đâu anh em Thôi Đánh từ tốn thôi Nó chỉ cần giữ cái đội hình này khoảng một hai round nữa thôi là Chúng ta sẽ phải eco Chắc chắn đấy yếu anh em ạ đội hình này mà nó không lên được hai sao thì nó yếu lắm đấy round 5, round 6 rồi đây nó kẹp sát thủ vào rồi là này là thua rồi này Round này bắt đầu thua rồi hay lấy cô luôn nhỉ Bây giờ mà lên Heaven Bomber lên được 2 sao ấy thì, thì đánh chuỗi thắng đi cũng được Có xung kích Kẹp mết vào đánh được Rồi thôi kệ đi Tí nữa nó như nào thì tính sau Ừ nào sau mà nó nổ ra cái con gấu assassin hay con gấu mết Thì thôi, ui rồi Ra gấu đấy, ra gấu đấy Ra gấu, ui Không ra <laughs> Thôi cô vậy anh em Eco như anh em nhá Yếu rồi, tầm này Goblin lừa, lóc mất một rau anh em ạ à. Đèn thế nhở Thôi thôi thôi thôi thôi Bỏ bài bỏ bài bỏ bài ra nhá anh em nhá Rồi Thôi, Eco luôn, lấy cái chuỗi thua mà nếu mà có đứa phá thì thì kệ thôi Bởi vì là tôi sẽ không bỏ bài ở đâu Tôi cứ để cái này thôi Tôi để cái này tôi câu gấu anh em ạ Tôi tôi chỉ cần là bỏ bài ra cho nó đỡ mất nhiều máu thôi Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là tôi cũng giữ được cái lượng tiền của tôi nó ổn định Rồi ok Nói chung là dòng đời xô đẩy như nào tính sau anh em ạ Nhiều khi ấy, mình không tính trước ở đâu Như trận hôm qua đấy Hôm qua là cũng làm theo yêu cầu của anh em là, là chơi um, cái bộ uh, God Warlock kết hợp với cả Lava Saman ấy anh em thấy không? Đến round thứ 36 nó mới lên được cái con con con Lava Saman lên 3 sao. Đấy, trước round 20 là là Lava Saman nó chưa lên 2 sao. Thế anh em biết là nó khó đến mức độ nào. Đấy, làm theo yêu cầu là rất khó nha anh em nhé không dễ đâu. Nhiều khi là mình làm nhưng mà nó không ra bài. Đấy. Nhưng mà thôi. Cái câu chuyện đấy thì tính sau đi. Còn bây giờ như thường lệ thì đầu clip tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh Xin được cảm ơn anh em Tú Bùi Anh em Bùi Quân Thạch Anh em Phạm Minh Đức Anh em Vũ Đức Long Bạn Lê Minh Trang Bạn Bùi Xuân Luân Đã donate ủng hộ cho kênh Cảm ơn các bạn đã đóng góp một phần thu nhập của các bạn để ủng hộ cho tôi Cảm ơn anh em rất nhiều Ngoài ra tôi cũng xin được cảm ơn các anh em Trần Tuấn Tú, anh em Mạnh Thiên Trần, anh em Tú Bùi anh em Hùng Mạnh, anh em Quý Phạm, anh em Minh Nguyễn, anh em Ryan Lucas, anh em Phạm Dương, anh em Người Tối Cổ, lại là một anh em nữa cũng tên là Nguyễn Minh, anh em 20 Châu và anh em Phương Nguyễn. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và ngày hôm nay ở trong clip này Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em Dương Nguyễn Anh em Dương Nguyễn có yêu cầu tôi làm tiếp series co là một tiền 3 sao giống trận con ách Đấy và anh em Duy Trần cũng có yêu cầu tôi làm một con sao breaker một tiền cánh tim đây là hai yêu cầu trùng nhau chính vì thế tôi gộp vào tôi trả cho một video anh em nhé chính vì thế hôm nay tôi sẽ làm cái video là cái con co là con sao breaker và ở trong cái bộ gót ok một trong những cái video tôi nghĩ là sẽ rất là hấp dẫn trong ngày hôm nay bởi vì đây là một cái con sát thủ nhưng mà lại chơi hệ bắn trưởng Đấy, chúng ta chơi sát thủ nhưng mà chơi hệ bắn trưởng thì nó sẽ như nào nó có mạnh không Thì tất cả nó sẽ có trong ngày hôm nay anh em nhé. Tôi nghĩ là đây là nó cũng là một cái yêu cầu khá là khó Chính vì thế là hôm nay tôi sẽ đánh lắn lót nhất có thể Và bởi vì là bài nó chưa ra đầu game và không đánh được chuỗi thắng nên tôi quyết định eco để giữ cái lượng tiền đủ để có thể roll được ra cái con sao breaker lên ba sao sớm anh em nhá và đây là một cái con tướng co là một đô Đấy, một cái con tướng co là một đô và để đưa được mấy con một đô lên 3 sao Thì chúng ta sẽ roll ở level thấp anh em nhá Sẽ roll ở level rất thấp Chúng ta sẽ roll ở level 6 Thậm chí là có thể là sẽ roll ở level 5 Đấy Cái thứ nhất là làm gì là để có thể là tăng cái tỷ lệ mà roll ra là cái con tướng một tiền Đấy là cái điều quan trọng nhất là cái con sao breaker nó phải lên được 3 sao Và cái thứ hai là chúng ta sẽ roll sớm để chúng ta có một cái hàng hai sao hoặc là ba sao sớm để chúng ta giữ máu Đấy, chúng ta có ít quân cờ trên bàn cờ chúng ta cần phải cái chất tướng nó phải to thì chúng ta mới có thể giữ máu được tốt đấy là chưa kể là chúng ta sẽ đánh eco chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta roll bài mà ở level thấp ấy nó sẽ nó sẽ rất nguy hiểm đấy nhá đấy nó rất là nguy hiểm đấy đây nó là con dao hai lưỡi đấy, nếu mà chúng ta lên được ba sao thì chúng ta có thể giữ máu được còn nếu mà chúng ta không lên được ấy thì chúng ta sẽ đánh ở trên bàn cờ nó sẽ có chỉ có 5 con tướng 2 sao thôi thì nó sẽ là cả vấn đề Đấy, trong cái giai đoạn mà giữa game thì nó có rất nhiều cái thứ mà chúng ta phải giữ máu Đấy, mà chúng ta không giữ được máu thì là chúng ta sẽ rất là dễ chết Trong khi đầu game chúng ta đã đốt máu rồi chúng ta kiếm tiền rồi <clears throat> Như này thì chúng ta sẽ mất mất một đồng Ở level 5 thì như này thì cũng sẽ đép được thôi Tôi nghĩ là sẽ đép được thôi chưa gì đã có cái thằng thằng thằng thằng, thằng người Nhật Bản hay Trung Quốc gì nó sang soi rồi kìa. Ồ, hay là fan của Tuấn Cơm nhỉ? <laughs> hay là fan của tôi ở bên Nhật Bản nhỉ? Tôi nhiều fan ở nước ngoài lắm. Có cái những cái trận mà tôi chơi tôi vào trong game tôi gặp những cái ông Nhật Bản, ông Philippines ông chào tôi mà. Ông chào tôi nói bằng tiếng Anh nhá, không phải là là là người Việt là cờ Nhật đâu hay là tên Nhật là người Việt đâu mà đúng là là là người nước ngoài ấy chào tôi xong bảo là tao cũng xem kênh mày đấy là một fan hâm mộ rất là vui khi mà không chỉ có ở Việt Nam mà có rất nhiều uh, các cái bạn nước ngoài cũng xem tôi đấy mà nhớ đến tôi vào trong game mình nhìn thấy tên Tuấn Cơm cái là ok người quen đây rồi đấy ngoài ra nhá lại còn một cái vui nữa đấy chính là cái cộng đồng mà yêu yêu mến tôi ấy, nó càng ngày nó càng đông đấy anh em nhiều khi là gặp nhau ở trong game ấy, nhưng mà nhận ra đấy là cái cái cái cái bài này này cái bài này hay là cái cách chơi này nó giống với cả một cái người mà đã ra clip để hướng dẫn cho anh à. em Đấy chính là tôi Đấy, thế là nhiều người nhận ra Nó chào nhau ở trong game Gọi nhau ở trong game rất là thân thương Giống như là những cái đồng môn Đấy, rất là vui <laughs> Có nhiều anh em coi như chia sẻ thế mà Tôi phải nói thật là ở trong cái diễn đàn các thứ bây giờ cũng nhiều người là, là déo tên tôi lắm đấy nhưng mà tôi cũng chỉ là đọc những cái ờ, cái cái bài post đấy hay là tôi đọc những cái comment đấy tôi cũng chỉ là gọi là thầm ấy là cười thôi <laughs> thầm cười ờ, niềm vui ờ, được nhân lên nhưng mà dần dần là mọi người là công nhận tôi công nhận nhận những cái mà tôi cống hiến cho cái bộ môn này cũng như là cống hiến cho mọi người đấy, những cái gì mà tôi làm được mọi người công nhận đấy là cái niềm vui của tôi nhá anh em nhá Bài này là như này là nói chung là cái con Swordman nó lên hai sao là chơi được rồi đấy. Anh em ạ. Thôi bỏ bài vào thôi, bỏ bài vào giữ máu thôi. Giờ này chơi được rồi. Nhìn như thế thôi nhưng mà nó lại khỏe đấy, nó không yếu đâu. Đấy mà meta này thì là gì? Tôi có chia sẻ mấy cái video trước rồi, ít nhất là ba video rồi thì anh em cũng biết meta này nó là Hyperloan ở level thấp anh em nhá. Tức là anh em chỉ cần ở level thấp anh em có những cái con 3 sao thôi là nó đã đủ cân được cái meta này rồi nhá những cái đội hình cân meta thì anh em cứ nắm rõ những cái đội hình mà nó chơi mạnh ở những cái trận đấu mà chúng ta chơi bằng phong cách hyperon ấy đấy là nó sẽ mạnh đấy thì cứ hyperon thôi là nó sẽ mạnh thôi những cái đội hình mà nó mạnh ờ, ở level thấp cần những cái con tướng ba sao thì nó sẽ mạnh ở trong meta này nha anh em nhá Đấy, nên là yên tâm đi là nếu mà chúng ta chơi, chơi bất cứ một cái đội hình nào mà chơi bằng Hyperon ấy thì không bao giờ là yếu ở trong meta này cả. Và hôm nay thì tôi cũng chơi theo cái kiểu là Hyperon với cái đội hình God Đấy và tôi nghĩ là nó cũng sẽ không yếu đâu Đây này anh em này thắng luôn Thế là 50 tiền tròn ok Rồi Ui bây giờ mới ra gấu á Cầu tiếp không nhỉ Luôn đi Luôn luôn anh em ạ Đây rồi Rồi Cho vào thôi anh em Bây giờ tôi không eco nữa nên là bán gấu thôi anh em ạ Gấu nó chỉ để tôi câu tôi kiếm tí tiền thôi mà Đấy còn bây giờ chúng ta có bộ gót ở đây rồi Kẹp gót vào ba warrior hai đỏ với cả gót tuyệt vời rồi anh em Đấy còn đồ này thì có thể là lấy cái huyết trượng và một cái um, cái cái chén thánh nữa anh em nhá Đấy, tôi không như những cái người khác là sẽ vứt gấu vào Đây là như đây là ông này là ông câu là ông muốn câu bốn con gấu này Đấy nhưng mà tôi thì không Cái con gấu tôi nói rồi là tôi không chơi gấu Tôi cũng bao giờ tôi chơi gấu đâu mà Tôi không bao giờ chơi gấu anh em ạ Trừ khi là anh em yêu cầu thôi Anh em yêu cầu tôi làm video về gấu tôi mới chơi Còn tôi không chơi gấu anh em nhá Tôi, tôi bán luôn Đấy roll đây này anh em thấy không Roll level thấp Ra hết anh em ạ Dễ lắm Tôi roll luôn ở level 5 Anh em thấy không Ôi không có áp 6 lên nhá Luôn ở level 5 luôn Anh em thấy cái trận người nước không Cái trận người nước mà hôm trước tôi ra clip Tôi còn đứng ở level 6 Tôi chơi đến tận round 30 ấy Round 28 nhá anh em nhá Round 28 chính xác round 28 lên được người nước 3 Mới up lên level 7 Đấy Hôm nay cũng thế thôi Tôi sẽ roll ở level 5 Đến khi nào mà nó ra được cái con này 3 sao Thì tôi mới up Còn không thì tôi cứ chơi ở 5 ở 6 thôi anh em ạ Không vội cái lúc đấy thì Swordman lên được 3 sao này, Axe lên được 3 sao. Rồi cho luôn cái con con con con uh, gì nhờ Lai uh, God of Lai và con Lava Saman cũng lên 3 sao nữa. Đấy. Yên tâm, đây là trận đấu này cũng có Goblin roll level thấp này. Rồi, cứ roll đi, không phải ngại. Đây này còn còn còn mấy con ách nữa thôi, hai con ách nữa. Đây rồi. Rồi ờ, cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không vội. Như này ăn được quả em nhỉ? Tôi nghĩ là như này vẫn ăn được quái Vẫn đủ sức để có thể ăn quái đấy Tầm này thì thôi Tôi nghĩ là vẫn đủ sức ăn quái Nên là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục Để ở level 5 nha anh em nhá Cho nó dễ anh em ạ Up 6 một cái là tỷ lệ ra một tiền là nó giảm hẳn xuống luôn Đấy, một tiền hai tiền mà khi mà áp 6 là nó giảm luôn đấy, nên là không nhá anh em nhá. Cứ để đây. Để đây một luôn Rồi. Tôi nghĩ là đép được thôi. Đây là full là bốn con hai sao cơ mà. Mà Celery thì cũng mạnh chứ không yếu nhá anh em nhá. Celery ờ, của chúng ta ở bây giờ là đang có là là kẹp hai gót rồi, hai đỏ, ba warrior rồi. Đấy, rất khỏe, không thể nào có chuyện là toang quái được. Chưa kể tôi cũng đã lấy Berlin rồi. Đấy, bây giờ tôi vẫn còn đang có là 63 máu cơ nhá anh em nhá Tức là một cái lượng máu khá nhiều ấy nhá Tôi không giảm đến 50 máu đâu mà tôi vẫn để 63 máu đấy ờ, Rất ok luôn Rồi Tạm thời thì ghép cái giáp này Chưa có chèn thành anh em ạ Hơi cay Nhưng mà chúng ta có một cái uh, nó gọi là huyết trượng ở đây Chúng ta có thể ghép huyết trượng ở đây được Ok Đấy, còn cái cái cái cái um, gậy tá à, trượng uh, trượng một cái trượng phép ấy thì chúng ta sẽ ghép lốt cái uh, cái cái gì nhỉ? Cái chén nhá anh em nhá. Đấy cái chén là một cái món đồ rất quan trọng ở trong bộ gót mà phải có. Rồi, gót đỏ là phải có chén nhá anh em nhá. Chén thì nó cũng tương đương với cả cái um, giáp xoay đấy, nó sẽ là trấn phái đấy. Rồi, thôi để ra sau luôn. Round này thì không kịp roll, mới kịp chỉnh đồ thôi anh em ạ. Nhưng mà không sao hết, kệ nó. Còn nhiều máu anh em thua cũng không sao Thua mất ít máu lắm Đây này Chuyện này rất nhiều người chơi Goblin nhá Đấy ác ma có vẻ rất xanh đây Đang có chuỗi đây Rất xanh Chơi Goblin rất xanh luôn Xanh đấy Hơi đen nhờ anh em nhờ Gặp thằng này sớm quá Gặp mà muộn thêm một chút nữa Tôi có thể tôi cắt được cái chuỗi này đấy Mà gặp hơi sớm Thôi không sao Mình cũng xác định là mình cũng không thể áp ờ, cấp sớm để mà cắt chuỗi được đâu đấy roll là ba sao thôi anh em nhá rồi đây từ từ từ từ từ từ từ tốn thôi từ tốn thôi từ tốn thôi từ tốn thôi roll tiếp roll tiếp roll tiếp đấy rồi từ tốn thôi anh em đấy <clears throat> chúng ta bây giờ chúng ta đang ở level 6 và ở đây là bây giờ chúng ta đang rất ổn đấy nhá full hai sao rồi anh em ạ full hai sao rồi Swordman đang có cái cửa lên 3 sao rất sớm ở đây Mà Swordman có khi còn lên 3 sao trước cả sao Sabreaker cơ anh em ạ con sao Sabreaker này tao thề mày là mày đừng có giống như là cái con con con Lava Saman nhá. Lại giống như cái Lava Saman ở cái trận trước đến ra 36 mới lên được 3 sao thì tao tao chịu luôn đấy. <laughs> có bao giờ thế không nhỉ? Thế thì, thì, thì làm văn mới thôi chứ còn chơi gì nữa, đúng không anh em? Nó mà như thế thì thôi chắc là làm văn mới cho nhanh. Ăn được không? Không. Thua. À xoay một phát nữa là ăn này. Được không? Được không? Ừ, được Vẫn ăn, hay quá Lại 50 tiền, lại cho tiền thôi Rồi, luôn tiếp rồi à, Rồi gót ở vua, lui luôn anh em ạ Lui luôn Lui luôn, lui luôn Ách lên 3 sao đầu tiên rồi Ui Chết rồi, thiếu slot Rôn luôn anh em ơi Ui ôi, rôn tiếp Đây rồi Mày quá giải phóng được Giải phóng được cái hàng chờ anh em ạ Mày quá nhưng mà cũng hơi tụt tiền một chút Nhưng mà không sao Đấy một con lên ba sao anh em nhá Rồi chúng ta còn Còn còn um, Ở đây là hai con Squadman nữa Và Chà Thế thì có tận 5 con con Soundbreaker nữa cơ à Thế thì hơi lâu ấy nhở Bây giờ round 20 ở đấy Thường là round 21 là con này là nó phải lên 3 sao rồi Bởi vì tôi dừng lại ở 5 tôi roll mà Chứ tôi không dừng lại ở 6 hay ở 7 roll đâu Đấy nên là nếu mà bây giờ mà lại còn lên 20 vẫn chưa lên được 3 sao thì là cũng hơi bị chậm đấy nhá Co mà chưa lên được 3 sao thì là hơi đuối đấy Nhưng mà hy vọng là máu không tụt quá thấp Trước khi lên được 3 sao Mà cái con sát thủ này nó cần phải cái gì là cần phải có con Grim nữa cơ anh em Để combo Quẹt mực kết hợp với cả phi tiêu <clears throat> Chứ còn bây giờ đang lém đơn mục tiêu thì nó sẽ rất yếu Đấy cái phi tiêu này thì nó còn không khỏe bằng cái ờ, cái ờ, tên lửa của con Heaven Bomber đâu. Heaven Bomber tên lửa còn 3 quả, mỗi quả 150 đam. Ở level là một đấy, còn level 3 là mỗi quả là 250 đam. Bắn ra là coi như là là là, bảy trăm đam rồi. 700 đam mà chưa tính đến cả huyết trượng cũng phải lên tới nghìn đam. Chết rồi. Đây rồi, ui rồi, số quân men lên được 3 sao. Từ từ đá lại từ tốn vậy. Bây giờ ổn rồi anh em ơi Squidman lên được 3 sao rồi Có hai con 3 sao ở đây rồi Tuyệt vời anh em Mạnh Đấy có Celesi uh, ờ, God kết hợp với cả Cả cả Warrior Nó sẽ gánh được Không sao vẫn có thể gánh được nha anh em nhá Tầm này vẫn gánh được Hyperrod mà Tôi đã nói rồi Hyperrod ở cái meta này Những cái thằng đẩy cấp là những cái thằng nó sẽ rất yếu Đẩy cấp lên nhưng mà toàn một sao thôi anh em Đẩy cấp lên cao thứ nhất là toàn một sao này Thứ hai là gì là uh, nó sẽ không ra được con 5 đô đâu Nó không dễ ra như thế Meta này không ra được 5 đô đâu anh em Đừng có chơi đẩy cấp Đấy, nhắc đi nhắc lại anh em Meta này là chúng ta chỉ có thể là chơi Hyperloan thôi Đẩy cấp rồi xác định xuống hố Nói thế cho nó nhanh Đấy, trừ khi là thôi một ngày nào đấy đẹp trời chúng ta quá đỏ chúng ta ra được đẩy một phát lên 8 ra được con uh, Lancer hay là ra được ca lông thì cái câu chuyện nó khác Đấy mà tự nhiên lại ra là một quả trứng với con ca lông nữa thì lên được hai sao thế là thôi vô địch rồi. Thằng nào lên được hai sao sớm thì chắc chắn là bá chủ nha anh em nhá. Đấy, cầm đầu thiên hạ. <laughs> Nhưng mà ừ, không dễ thế anh em ạ. Tôi tôi cứ chơi chắc rồi không có chơi kiểu đỏ đen. Bởi vì thực ra anh em cũng biết là tôi đen vãi đái luôn. Tôi chơi như thế này mà tôi còn đen như này anh em thấy không? 20 rồi. Còn một đồ của tôi là vẫn chưa lên được 3 sao. Con co chưa lên được 3 sao Trong khi à, những cái con hai đô đã lên 3 sao hết rồi Đấy Đáng lẽ ra này cái con sao breaker ấy, nó phải đứng ở trong cái vị trí của cái con ách ấy Đấy thế nên nó đẹp luôn Còn ách thì tôi lại không cần lên 3 sao Tôi cần con sao breaker lên 3 sao Tôi up cấp thôi Ui lại trượng này Áo choàng thế nào Ui đọc áo choàng Xong rồi Không có chiến thắng nó cũng toang nha anh em nhá Bộ này mà không có chiến thắng thì toang lắm rồi, vẫn phải để dành cái chuyện hành Rồi, cứ từ tốn anh em ạ, 50 tiền luôn thôi Round 21 vẫn ở level 6 <laughs> Trong khi là có người lên 9 rồi đấy Tầm này là có người lên 9 rồi đấy anh em ạ Round này là, là, là thường là nó sẽ là lên 9 nhưng mà có vẻ như bây giờ mọi người vẫn thích là Hyperon Đấy cũng là thích Hyperon hơn Nên là cũng ở 8 thôi Ok Clyde nhiều quá nhờ Clyde, Goblin, Feather Bây giờ lại có cái bọn Feather ở nhá anh em nhá Sát thủ thì Meta nào cũng thấy chơi rồi Nhưng mà bây giờ tự nhiên lại có cái bọn Feather Rất nhiều người chơi Feather luôn Ờ Đấy, mức rank cao luôn nhá Không phải rank thấp đâu nhá anh em nhá Rank bây giờ rank ờ, kinh Rank lúc 9 là coi như là tương đương với cả rank queen rồi đấy Thấy nhiều người chơi Feather lắm anh em ạ Nào là 6 Feather cũng có nhá Mà 9 Feather cũng có Nhiều không hiểu là lại lý do làm sao mà tự nhiên bây giờ bộ Feather nó lại đi lên À đúng rồi Đấy là cũng chính là vì là Hyperon đấy anh em Bộ Feather cũng là một trong những cái bộ mà Chúng ta chơi Hyperon nó rất mạnh Kiếm được ba sao dễ Rẻ tiền Đấy để đi đè đối thủ Đi đẩy đối thủ sớm Đúng rồi Feather là một trong những cái bộ mà chơi được như thế Đấy chính vì thế nó mạnh anh em Có người chơi Đấy những cái bộ Hyperon là những cái bộ mà Chúng ta sẽ được lựa chọn nhiều Assassin này, Greater này, Clay, Co Live Blitz Live. Có hai tiền roll 3 sao đúng không? Co là ngựa, ba tiền roll 3 sao, rất mạnh. Ui thằng này ở Hyperon này. Hyperon ra được con con con con uh, ấy ba này. Con con con gì nhỉ? Con um, Heaven Bomber 3 sao này, nhưng mà tôi vẫn ăn được, tôi nghĩ là thế, tôi nghĩ là thế. Đừng có thua nhá. Sợ thế, ra cả máy bay được à? Tức là full bộ. Ui ôi, thế thật Thằng này ấy rồi đấy À không Level 9 mới full bộ được Bộ này nếu mà đủ thì phải level 9 mới đủ Ui Vẫn chưa thấy con Sabreaker đâu Úi rồi còn hai con này Round 22 rồi bạn ơi Round 25 mới lên được à Quá chậm Round 25 là có thằng lên 10 rồi đấy Tôi chắc chắn là cái thằng stat kia là round 25 là lên 10 Mà round 25 tôi vẫn phải chơi ở <laughs> level 6 <laughs> Ảo thật sự luôn Round 25 tôi vẫn phải chơi ở level 6 anh em ạ Cay thật Lên đi mày lên hộ tao cái Tốn nhiều tiền rôn quá Đen quá anh em ơi Chuyện này đen Chuyện này đang đứng level 6 Nhưng mà anh em nhìn tôi vẫn đang đứng thứ tư nhá Đang đứng thứ tư trong bảng xếp hạng là Cái lượng số lượng máu ấy là vẫn ổn nhá Nhìn máu là thấy là giữ máu tốt là ổn Đấy Nên là tôi đánh nó vẫn rất là ok chứ không phải đến nỗi mà quá vội đâu chơi này thôi nhưng mà vẫn là ok nhá anh em nhá còn một khi mà tôi lên được hết 3 sao thì cái câu chuyện nó khác lắm anh em lúc đấy thì có thể nó sẽ là 8 solo với 10 bình thường không vấn đề gì hết đấy lên được 3 sao nó là nó là chắc chắn là phải lên 3 sao anh em nhá đã xác định là ngồi luôn thế này là không được từ bỏ lên 3 sao chỉ cần coi như một phút yếu lòng thôi chúng ta áp cấp lên một phát là hết tiền không lên được 3 sao là thôi ăn cứt luôn đấy chắc chắn đã đóng hòm đấy, nên là tôi đã đã chọn lên 3 sao là chơi là 3 sao không nói nhiều Kể cả là sắp chết thì cũng phải cố đưa lên co lên ba sao Đấy anh em nhớ cái trận hôm qua không Nó y hệt như thế thôi Ờ, kinh nghiệm rồi Bắt buộc phải lên ba sao co đã rồi làm gì làm Xác định một là chết hay là sống Thì tôi chọn sống <laughs> Nha anh em nha Mà muốn sống là phải coi như là roll Đấy thế thôi Chứ đừng có mà coi như là dại và áp cấp Áp cấp là dại lắm anh em Đấy đừng có có, có sợ Nhìn thấy đối thủ thằng nào cũng thấy lên level 10 hết rồi Đấy, ra được cả Dark Spirit các thứ Ra được cả Lancer, ra được cả Calong các không sợ Tôi không sợ Đấy, anh em thấy không? Tôi vẫn rất là tử tế đâu đây nhá, kể cả ra Calong hai sao nhá. Ra bom rồi nhá, ra cả máy bay hai sao tôi kệ tôi không sợ. Anh em ạ. Mình ờ, xác định là mình chơi là gì? Thứ nhất là gì? Leo rank thì đừng bao giờ là hy vọng top 1. Không. Chúng ta cần là gì? Cần là top 2, top 3. Vào trong top là coi như là ngon rồi Không cần top 1 anh em ạ Leo rank là chúng ta chỉ cần vào trong top Tăng điểm là được, không bị trừ điểm là được nhá anh em nhá Đây rồi anh em ơi, ui xôi ơi, tuyệt vời anh em ơi Thế là xong tôi không phải roll nữa rồi, bây giờ up cấp thôi anh em <laughs> Ok anh em ơi, lên 7 thôi Đấy anh em thấy không, nhẹ nhàng thôi, bây giờ lên được co nó khác nhá Đấy bây giờ lên được co thì vấn đề bây giờ là tìm cái con để hỗ trợ cho con co Đấy chính là con Grim Chóc rồi, không sao cả anh em Cứ từ từ, từ tốn Thứ nhất là co lên được 3 sao đã này Đấy, là để nó dồn lại đồ cho nó đã Chúng ta đã xong bước 1 rồi nha anh em nhá Bước 1 là, là, là xong Bước 2 Form được đội hình ở level 8 Celery e đủ mạnh ở level 8 để có thể chống chọi được với cả các cái đối thủ Đấy, Trong lúc đấy là kiếm thêm những cái con 3 sao nữa Chúng ta có thể đưa được thêm hai con nữa lên 3 sao Đấy chính là God Apply và God Award Đấy Lên được ba sao rồi thì chúng ta có một hàng toàn ba sao Lúc đấy thì sợ bố con thằng nào đâu Thôi đây rồi Huyết trượng rồi còn gì nữa Không nói nhiều Món đồ đầu tiên là phải coi như là, là, là up lên Đấy nhưng mà trời ơi tôi vẫn chưa có được cái chiến thánh anh em ạ Tôi có khi tôi lại ghép thêm cái găng tay Kira nữa cho máu nó nhiều Đấy hút máu cho nó nhiều Ok Rồi Đằng nào cũng sẽ phải ghép thôi Đằng nào cũng sẽ phải ghép anh em ạ à, Tôi sẽ up dần lên 8 thôi Lên 8 thì một con Grim nữa là xong Chúng ta sẽ ờ, kích hoạt được là 4 uh, 4 cót kết hợp với cả 4 đỏ và kẹp một co Thế là ok rồi Rồi để xem nào Đấy bọn nó lên Cứ thằng Assassin nó lên hẳn 10 Cả hai thằng Assassin đều lên 10 anh em ạ Một thằng chơi 9 xin với một thằng chơi 6 xin Căng đấy Up cấp đấy là, là đẩy cấp được kinh đấy Meta này mà lên 10 ở round 26 là có vẻ quá sớm không? Sớm, sớm quá Đấy, đấy thằng này đủ bộ này Ra bom ra máy bay rồi, đủ bộ rồi Goblin 6, Goblin 6 mech Ác ma này, tiền cũng nhiều luôn Đang ở level 9, 69 ờ, tiền Ui nhưng mà tôi có gánh được không? BH có gánh được không? Trông gánh được đấy chứ, gánh được đấy Gánh được đấy ui rồi ôi Chơi assassin hệ bắn trưởng Anh em thấy thế nào ui rồi ui rồi Bò một lia nữa là chết Anh em thấy không Căng chưa Được đấy Anh em ạ à, Được đấy Được đấy Ui đây rồi Đây rồi Đây rồi Đây rồi Đây rồi Đây rồi Đây rồi Rồi lên 8 rồi anh em ơi Lên 8 4 gót đã Rồi ok đấy anh em thấy không bây giờ tôi là một cái hàng mà gọi là có ba con ba sao rồi Đấy Và bây giờ tôi đang top 2 Ui rồi tuyệt vời anh em ơi Nhìn kìa tôi đang đứng ở top 2 Top 2 từ trên xuống ấy nhá Không phải từ dưới lên đâu Đấy Và có thằng nó up 9 nữa kìa Đi luôn em thấy không Up 9 hết tiền đi luôn Đấy Đi sớm không Thực ra thì cũng không sớm Bởi vì đây nó là round 27 rồi Nhưng mà Nói chung ấy là meta này ờ, Chỉ up cấp sớm chỉ có súng hố thôi anh em ạ à. Roll ở level thấp tuyệt vời luôn Dư máu quá tốt này, chơi đến level 10 nhá. Assassin 4 gấu rồi nhá. Đại chiến Assassin này anh em ơi. Ở đây có phải là là, là Naruto không? Cái con con Sabricker của tôi phải là Naruto không? Úi rồi anh em nhìn quả lìa vừa rồi không? Rồi ôi, anh em thấy không? Đại chiến làng lá rồi anh em ơi. Quả Naruto lìa cái cái cái phi tiêu một phi tiêu trúng 10 đích <laughs> Quả lìa Một phát chết luôn Hết luôn anh em ạ 11.000 đam Trời đây đúng là Naruto rồi <laughs> Naruto Đây rồi Đâu Itachi đâu Sasuke đâu Ra đây Uchiha đâu Đại chiến uh, ờ, Làng lá uh, ờ, Chiến với cả Akatsuki à? à Đúng không Akatsuki đúng không Ok để xem nào Trông mà căng đấy anh em ạ Chơi Assassin một bọn kia thì nó là chơi đâu kiểu Assassin vật lý đúng không Chơi chuyên cắt cổ này cầm dao như là ám sát cầm kiếm như là chém nhưng mà tôi thì không nhá anh em nhá tôi thì là chơi hệ nhẫn thuật đấy <laughs> phân thân truy thuật à không không không có phân thân trận này không có phân thân mà đây nó là cái gì truy thuật thì anh em tôi hỏi anh em vậy chứ cái này thì tôi cũng không dành lắm nhưng mà nói chung là nếu mà anh em thấy một cái tên nó hay có đặt hộ tôi nhá em comment anh em đặt hộ tôi một cái tên thật là hay <laughs> liên quan đến cái phi tiêu này đúng không một phi tiêu bát bây giờ tôi tạm thời tôi không biết gì tôi cứ nói là một phi tiêu trúng 10 con nhặng này ôi tôi chết mẹ rồi vừa mới cười cười tí Glass, 6 Glacio 6 Glacio Clyde Ồ oh. Càng đấy bạn ơi Không có đam đánh bọn Clyde Phi tiêu ở đam ma pháp anh em ạ à. Lém vào Clyde này không xin nhê Không mất máu nên làm nào nhỉ? Khó nhỉ? Cái trận này ngán nhất là cái bọn Clyde Mấy cái thằng kỵ sĩ thánh chiến ờ, Coi như là đập full đồ thủ thì tôi chịu rồi à? khá là ngán đấy còn nếu mà ngon nhá ngon nghẻ nhá là chúng ta sẽ phải mượn dao giết người đấy, kế ly rán anh em hiểu không tí nữa cho mấy thằng goblin xanh đấy, mấy thằng goblin xanh đấm bọn glide đi cứ ca lông hai sao mà ra thôi hai ca lông hai sao ba tia mà ra thôi là glide thế nào nó cũng chết đấy glide thì bây giờ còn có 7 máu thôi thì tôi nghĩ là có hai thằng glide ui gấu assassin hai sao đúng không được đấy bạn ơi 9 assassin à, thằng này chưa 9 assassin nữa. gặp ngay làng âm thanh ở đây anh em ạ 9 assassin kẹp Uchiha Sasuke lém ú rồi Uchiha Sasuke nó lé con mẹ nó rồi nó tung skill lé luôn ủng kinh ấy ui ui ui ui đúng không đúng không Naruto ui trời ơi Naruto cho một phát phi tiêu vào giữa mặt Sasuke Sasuke hấp hoải <laughs> còn ba máu chết rồi sắp chết rồi đấy hấp hối lắm rồi <laughs> quả này sasuke là cần phải có như là gì thuật hồi sinh à thuật hồi sinh là tên là gì nhá anh em nhờ anh em là fan của naruto có thể cho tôi biết được không comment phía dưới video nhá anh em nhá tôi không biết tôi cũng cũng cũng là gọi là xem đấy tôi cũng xem mà tôi không coi như là tìm hiểu sâu đấy có thích naruto mà xem hết phần 1 một thôi à, từ cái phần 2 là trở đi là tôi cũng không xem không rõ là cái cái thuật mà hồi sinh thì nó tên là gì nhỉ mà anh em thấy không? Đỉnh cao ấy chứ Đỉnh cao ấy chứ Cái thằng kia level 10 anh em nhá Thằng 9 Assassin level 10 rồi Kẹp Kira rồi đấy Kẹp Kira 9 Assassin Gấu Assassin 2 sao Mà anh em nhìn thấy kìa <laughs> Sắp đi Cái tội đẩy cấp sớm anh em ạ à. Đẩy lên 10 sớm Không ăn thua Meta này không ăn thua anh em ơi Hyperon mạnh lắm Đây rồi, ui rồi chén thánh rồi Đấy, tôi chơi co một tiền mà tôi đấm nó như con luôn Naruto uy tín thật sự <laughs> Giống Naruto phết đấy nhờ Mặc bộ quần áo vàng giống phết đấy <clears throat> Rồi Đây là tôi vẫn còn đang 47 máu nha anh em nhá Chưa thèm kẹp là coi như là 4 đỏ À 66 đỏ đâu Đấy bây giờ trên cái con đường này là chúng ta sẽ kiếm 6 đỏ level 9 thôi Anh em nhá lại dừng lại ở 9 roll thôi Không cần lên 10 vội Đấy chúng ta chơi nó xác định phong cách nó rất là rõ ràng rồi Đấy, định hình phong cách ngay từ đầu Chơi như nào là chúng ta đều rất là rõ ràng rồi Không Chiến thuật là không bao giờ là đề ra xong rồi là không làm theo nhá anh em nhá Đấy Đã bảo roll ở 5 là roll ở 5 Roll ở 6 là roll ở 6 Đấy, roll cho đến khi nào ra được co thì mới là coi như là up top tiếp Là phải chơi như thế Không có chuyện là rửa chừng ra lại thấy là yếu đuối lại, lại bắt đầu up Không nhá anh em nhá Đề ra chiến thuật là bắt buộc làm theo một khi mà đã đúng thì rồi anh em nhìn này cái thằng này to chưa Thằng này full hai sao nhá Goblin nhá hai con bom anh em nhìn này Đấy anh em thấy không Ăn ngay Ăn ngay Thấy không đây là con chưa có 6 đỏ đâu nha anh em nhá Vẫn 4 đỏ đấy Nhưng mà làm sao full 3 sao anh em ạ à. Cái kiểu cái cái tầm mà full 3 sao co thì nó uy tín lắm Rồi Rốn tiếp không có nhiều Rồi Đấy, tôi tôi chỉ roll ở đây thôi Tôi không có áp cấp nha anh em nhá Lên 10 là còn rất xa Round 32 vẫn chưa Round 35 chưa 36 lên 10 là vừa Đấy, không có nhiều Cứ từ từ, từ tốn anh em Bọn nó cứ lên 10 sớm làm gì đâu Chúng ta có một cái lợi thế khi mà chúng ta không lên 10 sớm Đấy là cứ mỗi round ấy chúng ta lại được thêm cộng thêm hai điểm kinh nghiệm Những cái thằng up 10 sớm từ round 26 thì từ round 26 đến round 32 ấy là nó mắc cái điểm kinh nghiệm rồi nó đâu có được tăng nữa đâu đúng không tôi là thực ra là mỗi round tôi được cộng thêm hai tiền đấy đấy cứ cái điểm kinh nghiệm đấy nó quy ra tiền thôi anh em đấy không đây chín assassin này đấy, chín assassin với chúng tôi này úi rồi thằng này thì đen hơn thằng này thì thì thì, thì, thì không ra được gấu assassin hai sao dồn đồ cho cáo nhưng mà nhưng mà ui rồi có đi luôn không 18 máu ui rồi ôi anh em ơi 18 máu đi luôn rồi xong Đấy Hai cái thằng mà mà Nó up cấp lên level sớm Level 10 sớm Y như rằng Đấy rồi Đập trứng luôn cho cho cho God của vua Chơi luôn không vấn đề Tôi đâu cần là phải kiếm con rớt đâu Tôi đâu cần là phải kiếm con khan đâu Đúng không Đấy tôi chơi tôi tôi chơi luôn bọn này luôn Đấy có gì đâu Đã mất công luôn rồi chơi luôn Cần gì có 5 đô Mà tôi là thật đừng có mong đợi vào cái co 5 đô trong cái meta này anh em ạ con khan ấy nó lên hai sao ấy nó khó vai cả đài luôn mặc dù là chỉ cần có hai con đừng có nói đến con cái, cái con rớt con rớt nó cần ba con 5 đô cơ không bao giờ anh em ơi không ra đâu đừng có chơi Đây này anh em thấy không thằng này nhá này nhìn này thấy không máy bay nhá hai con bom hai sao rồi nhá cà lông rồi nhá máy bay hai sao rồi nhá đấy em thấy không như tôi gặp tôi như con luôn đấy sáu đỏ rồi ui giời ơi bạn ơi tôi sáu đỏ rồi bạn ơi vừa lấy bốn đỏ không ăn được bây giờ sáu đỏ bị đẩy nhiều máu luôn bạn ơi ui có đi luôn không 16 máu <laughs> ui ui ui ui ui ui 16 máu đi luôn <laughs> anh em thấy chưa bây giờ tôi là ba sao tôi đẩy cho thì thôi rồi luôn ba sao đẩy anh em ạ à. căng lắm đấy bây giờ có cái bờ linh cho con glim tuyệt vời luôn anh em ơi đồ đẹp quá Giờ mới có cái giáp xoay nữa thì ôi trời Tuyệt vời anh em ạ Giáp xoay cuối thôi sao <clears throat> Đây rồi Ghép được cái chống hồi máu Cũng ok Đồ ngon quá nhở Giáp da bò được không Giáp da bò ok chứ Lấy cái giáp da bò ghép cái giáp xương cũng được Được đấy Mà thôi để từ từ đã anh em Vẫn còn có cơ hội để, để chúng ta sống sót Để để kiếm thêm những cái món đồ mới Thằng Achan nó sắp chết rồi Đấy, thằng này to hơn cái thằng Goblin kia nhá anh em nhá Ui cái lông ba sao á, vãi đái <laughs> Thế thì khó quá, thế thì khó quá các bạn ơi <laughs> Cái lông ba sao Cái lông ba sao khó quá bạn ơi Không được rồi Ui rồi rồi đây là lấy súng ờ, tiểu liên ra đánh nhau với cả cả cả cả, cả Linza thì làm sao mà đỡ được. <laughs> Linza. Linza cầm uh, phi tiêu đánh nhau với cả súng uh, đại bác à, súng tiểu liên à. Thế thì khó rồi anh em ơi Trận này khó <laughs> Top 2 Nhưng mà tôi sẽ cố gắng nha anh em nhé Tôi sẽ cố gắng tôi ăn được thằng đấy Tôi sẽ cố gắng hết sức Tôi sẽ cố gắng hết sức anh em ạ Trông khó quá nhỉ Top, top, top một xanh quá Top một xanh quá Ca lông ba anh em ạ Nó khác với cả trận đấu ngày hôm qua là ca lông mới chỉ có hai sao thôi Trận này ca lông ba sao à, thậm chí là tôi thấy là nó còn có cả cái con uh, mấy cái con mà uh, máy bay ấy là trận hôm qua là nó không có trận hôm nay nó có cả máy bay luôn chính vì thế nó vứt được uh, giạt ra Đấy, nên là cái bộ Goblin của nó là gọi là mắc binh ở đấy <laughs> Nó gọi là mắc binh ở đấy anh em ạ Đấy, khó lắm Calong 3 sao Khó thật sự, bây giờ tôi đang lấy một cái con một tiền ba sao Để đấm với một cái con 5 đô là sao đây <laughs> rồi giáp xoay phải có anh em nhá Phải có 5 đô là sao luôn Ơ kìa sao nó lại kẹp wizard vào nhỉ À không nó chỉ cho một con là thôi Chắc để tăng mana Sợ thật sự Rồi Dồn tiếp à? Đưa con lava Saman lên 3 sao thôi lên lốt còn lava đã anh em nhá lên lốt còn lava đã không vội không vội không vội không vội còn 39 máu cơ từ từ đã bình tĩnh ừ. vấn đề là có hai cái bờ càng đấy này là có hai bờ cái con uh, nếu mà có một bờ ấy thì counter nó sẽ dễ hơn nhưng mà nó có hai cái bờ cho hai con ố ố ố ố ố u u u làm nào làm nào làm nào làm sao làm sao con mẹ mày úi rồi em ăn luôn này ui giời ơi anh em ơi ui giời xa sư cây à quên naruto <laughs> naruto đỉnh của đỉnh đỉnh của đỉnh đỉnh của đỉnh được mình tính chơi ở level 9 đấy nhá chưa lên 10 đâu chưa có best omen đâu anh em nhá <laughs> ui ôi, nó kẹp kira rồi anh em ơi thôi xong rồi kẹp kira vào rồi ừ. quả này hơi toang ấy nó kiếm được ra con Velomancer rồi Ăn nổi không nhở Vừa lấy là Calong không có Kira Nhưng bây giờ Calong có Kira ra thì nó khác Đây là nó gọi là Là cái gì À thằng này chưa có Kira Thằng này không có đồ Kira Hay quá Được quá nhở Con này không có đồ Kira Thế thì vẫn ăn được Vẫn có cơ hội ăn Vẫn có cơ hội ăn bạn ơi vẫn có cơ hội ăn bạn ơi vẫn có cơ hội ăn ồ ồ ui không được rồi à, không được rồi à. <laughs> nó lắm ba sao quá anh em ạ nó nó ngoài cái con con con năm đô ba sao ra thì những cái con còn lại của nó cũng ba sao ấy cái vấn đề là thế thì nó có khác quái thì tôi đâu thì tôi cũng toàn là là mấy cái con ba sao mà mấy con một tiền ba sao mà anh em đấy nó có khác gì đâu thế như này Thôi không chơi khan anh em nhá Không chơi khan, không chơi khan <clears throat> Bây giờ lên 10 là kẹp vào là 4 gót vào 4 gót, roll lốt cái con gót apply lên 3 sao Xong chơi chơi luôn, chói vào Chói chẳng may trúng được con cá lông thì vẫn ăn được Thằng này nó lắm 3 sao quá anh em ạ à. Đấy nó còn nó bom, hai con bom 2 sao Máy bay, máy bay 2 sao, cá lông 3 sao Chịu, khó anh em ơi ơ ơ ơ khó nào khó như nào cơ khó như nào cơ ồ <laughs> không khó dễ mà đơn giản có gì đâu tạo tí kịch tính cho game nó hấp dẫn thôi <laughs> đạo diễn mà anh em đạo diễn tuần cơm ừ, bình tĩnh anh em nhá đây như này được không bet omen vào ngon hơn chứ lên 10 này chắc chắn là là là, là khỏe hơn rồi ok để xem thằng nào mới là cái thằng khỏe Bom ba luôn Được bạn ơi Máy bay ba luôn <laughs> Thế thì hơi sợ Vãi đái thật Coi như là full ba sao luôn Cướp máy bay Ồ Này đứng chơi coi như nhuộm vàm Goblin luôn à Nó kẹp thêm Warlock Nó nó up xong nó kẹp thêm lóc vào anh em ạ Ui nó khỏe quá rồi Máy bay ba này deck có đủ đam phải quá anh em ạ không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn khó nhở Bad Omen có nên nuôi không nào Thực ra nếu mà chơi sáu đỏ thì cái việc đổi máu của nó nó vẫn là có lợi thế hơn so với cả cái việc là, là, là chơi mà không có Bad Omen Chúng ta có một cái lượng máu nhiều Đợi chút đi Đợi cho máu tụt hẳn xuống dưới đi Anh em ạ Máu bây giờ nó còn nhiều ấy Còn 26 máu là vẫn nhiều Tụt xuống dưới 10 máu thì chắc chắn là cái bộ đỏ này nó sẽ rất nhiều máu để nó có thể Coi như là chơi ngang kèo đổi máu được Nó đốt nó đổi máu luôn <clears throat> Đốt đổi máu này là, là ngon hơn Đấy, đây rồi, có cái giáp cuối rồi, giáp xương Mà chơi sáu đỏ mà không có cái bad omen thì rõ ràng yếu hơn rồi sáu đỏ thực ra là cần đam cần rất nhiều đam với một con co chính thôi thì chúng ta chỉ có một cái con gây đam thôi thì cần phải bổ sung thêm cái lượng đam đến từ cái việc đốt của các con Batman này chính xác không thể bỏ được đây rồi ok thế bây giờ bỏ con con con con heo đi à bỏ con gì đi nhở bỏ heo rồi chứ bỏ sự tôm saman không bỏ heo thôi anh em ạ Ok Con heo thì nó cũng sẽ chết sớm thôi Nó cũng đẻ được một con đấy mà Chúng ta cần là gì? Cần bộ Saman Đấy Cần là cần Warrior Tăng cơ Ui chết rồi tôi bị kẹp ở giữa này Được không? Đấy Warrior tăng khỏe mà Ui nhưng mà sao round này có vẻ mất nhiều máu không? Phải không? Ui con bom nó vẫn sống chưa? Thôi xong rồi, đéo được rồi Ui đừng, đừng Ui một máu Vẫn còn cơ hội Round cuối Bây giờ đưa lốt cái con God of Light lên ba thôi chứ còn làm gì đâu Hay là bỏ con Battleman ra nhở Tôi đang phân vân lắm Không biết là có nên bỏ ra thay lại heo vào không đây Hay là mình thêm lại heo vào nhở Đốt máu đấy tôi vẫn đang kiểu như là chưa biết là đốt máu đấy liệu rằng nó có lợi thế không Tôi chết rồi, nó kẹp đát hai rồi Không ổn rồi Cho đát hai vào thì khó quá Nó counter cái